Hải dạ Đăng vâng, à, Vinh xin chào bạn Sau đây Hải Đăng à, Vinh xin giới thiệu các bạn cần à, Gamma Senko Hoàng Long Độ cứng 6H Hiện nay đang đang có 3 size 36, 39 và 450 dạ. Đang sẽ review cái cần 450 cho bạn sẽ review các bạn cần à, 4m50 à, à, Hoàng Long màu vàng và in hình họa tiết con rồng trên thân rồng trên nền vàng Đấy. Đây bạn. con rồng ờ, ôm bốn xung quanh ờ, đốt gốc của cần các bạn nhé chạy bốn xung quanh luôn quấn ờ, tròn đang đang review phần bên ngoài này được đang được bọc một lớp ni lông các bạn nhé đang, đang không bóc chưa bóc ra Đấy, lớp ni lông vẫn còn nguyên này Đấy, bóc lớp này ra này. Đấy, các bạn về các bạn bóc này đây nắp nắp một cần đấy ở đầu này cũng có inox chống ờ, dập các bạn nhé à, vòng ờ, kim loại chống dập Đấy. gần 4m50 ờ, độ cứng 6H Đấy. Gamma Senko các bạn Đấy. Ừ mã vạch của cần và mã số cần luôn ờ, một tem à, cảnh báo không khô dưới đường điện đang à, sẽ rút đốt ngọn các bạn 6H nên là đốt ngọn này à, cố định như các bạn không xoay 360 độ này 5 à, đốt các bạn thu gọn là 1 mét mốt đốt ngọn này là một là ly hai các bạn nhé đang à, review phần à, ngọn này đốt thứ nhất các bạn xoắn nhỏ nhẹ và đây là phần họa tiết in in chìm các bạn nhé tiết im chìm các đốt tiếp theo đều có họa tiết này hết các bạn nhé Đấy, đốt thứ ba đây các bạn từ dưới lên rất đẹp rất bắt mắt vâng, à, sẽ tháo à, đốt đốt à, đốt một ra cái này nó nặng tầm 20 gram các bạn đối trọng ấy trọng cần là nặng cho gần như đối trọng không bịt à, nó bị đi cần đây các bạn à, nóng vào cần cũng được à, sơn màu à, giống màu thân cần cái phần à, chống à, chống trượt này có mã số của cần luôn ngọn này đặc biệt là dòng này ờ, có hai ngọn luôn các bạn nhé một ngọn phụ cho các bạn ờ, tặng kèm các bạn dòng này được ờ, bảo hành một năm cho hai lần thay nóng và đốt gốc này không được bảo hành các bạn nhé đang sẽ cân cho các bạn từng cần một à, bao ờ, đựng cần ở dưới ờ, này các bạn này Đấy, bao đựng cần này các bạn đấy, đây bao đựng cần đấy, các bạn về lấy rồi đấy à, đựng cần nhà đang không review nữa đốt ngọn này thì cũng giống đốt ngọn kia giống đốt ngọn đi theo cần thôi nhà đang sẽ cần cần đang sẽ cân cái trọng lượng của cần Ờ, trọng lượng của gần đây các bạn đây là cả đầu bịt này các bạn này đầu bịt trên này là và ờ, bịt ở dưới này ờ, trôi cần bịt trôi cần dưới này cân tổng trọng lượng các bạn 204 là tổng trọng lượng của cần cân riêng cái bịt này các bạn biết là con nó nặng sẽ nặng bao nhiêu gam rồi đang đoán đoán tầm 20 gam này cần thực tế cho bạn xem 36 gram đó các bạn khá nặng đấy nhưng mà không vấn đề gì vì nó tính cân đối ở cần luôn cho các bạn hãng nó họ tính luôn cho các bạn rồi đang uh, à, à, sẽ cân uh, tiếp cái cần 3m6 và 3m9 cho các bạn xem cái trọng lượng thực của nó 3m6 đây các bạn Thông số cần 36 thì như các bạn cũng à, đốt ngọn 2 ly và trọng lượng chắc là nhẹ hơn 154 gram là cân cả đầu bịt luôn các bạn nhé 154 gram đang sẽ cân cần 39 à, các bạn 39 các bạn 164 gram chênh nhau 10 gram Đấy, 39 vừa rồi Hải Đăng xin à, giới thiệu các bạn cả cần à, Gamma Senko Hoàng Long à, 6H hiện này đang đang có 3 size 3m6, 3m9 và 4m50 Hải Đăng Fishing à, xin chào và hẹn gặp lại các bạn những sản phẩm tiếp theo của Đăng Fishing